riêng cho thị trường nội à, địa Nhật bếp có hiệu là Rinnai KGM 33 NVG đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp xe buýt đây <coughs> ưu điểm của bếp ga Nhật đó so với bếp ga Việt Nam thì uh, bếp ga Nhật đó được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai à, bếp ga nhật sử dụng rất là an toàn có cảm biến khóa ga tự động khi gió hổi làm tắt lửa hay nước vào làm tắt lửa đây cái đây là cảm biến khóa ga tự động đây có đầu đầu đồng cũng đầu mở hàng khi mà gió hổi làm tắt lửa chỉ sau 5 đến 7 giây thôi nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga lại thứ ba bếp ga nhật rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá giá khoảng ba trăm rưỡi thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150 ngàn tiền ga thôi cho nên rất là tiết kiệm đây là bếp nướng nè có mâm và vỉ nướng bằng inox Nè, bên trong bếp nướng thì còn rất là đẹp, đẹp bên trong cái bếp nướng đây thì bây giờ tính năng đầu tiên tôi cũng sẽ thử là phá ra khi gió thổi làm tắt lửa thì ờ, tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng khi các bạn sử dụng bếp á thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây đây ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ chỉnh nhỏ cả ba bếp lại thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống dầu hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn đi nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng ờ, tạch của đà la còn à, một kiểu à, bếp khác á, nó sẽ phát ra tiếng bếp đối với dòng bếp này nó chỉ nghe tiếng cạch của đà la thôi đây, bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng đã tự động phá ra lại công tắc thì vẫn còn đang mở đây tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi thì thông thường cái đầu que cảm biến này nó sẽ nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ đây tính năng thứ hai tôi sẽ thử nha phá ra khi nước cạn nồi tôi dùng hai miếng sắt này mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này <clears throat> tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà cái bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa ở tính năng này nó phụ thuộc vào đầu que cảm biến nếu mà cái à, đáy nồi các bạn á, nó bị lõm lên á, không tiếp xúc được đầu que cảm biến cho dù các bạn đang nấu nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về à, phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại cho nên á, khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày à, những loại pin tốt hơn á, như ba <clears throat> Panasonic Toshiba là pin Maxell á thì ba ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả là pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin á, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai pin đại nè bằng một pin pin sạc pin hiện có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp cắn đau cực làm bếp không hoạt động đi theo pin là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét đây là cục sạc đây có đoạn dây dài 3 mét thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á, cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì các, tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh bếp nấu bên phải tự động tắt lửa và thoát ra sau chế độ nước cạn nồi bếp bên trái là 226 độ nè bên phải 210 độ ừ. đã tự động giảm nổi lửa nè cho dù vị trí cần ga đang ở vị trí lớn nhất thì à, bếp ga nhật á có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô bếp nấu bên trái tôi cũng đã tự động tắt lửa vào thoát ra cho chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp bên trái bếp bên phải thì giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi tôi sẽ, tôi sẽ lắp pin sạc vào pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin đây không đủ thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhận biết về nhà thì các bạn à, móc lò xo vào cực dương của cục pin đây cái dấu cộng đây có cái à, một cái lỗ nè các bạn móc cứng vào đây các bạn móc như thế này rồi các bạn chỉ việc bỏ vào hộp pin là sử dụng thôi dấu cộng hướng ra bên ngoài bếp, bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận bếp nghe theo nhịp tính lửa của bếp Đây. nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là pin nếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn ngay học pin nè khi mà bên nếu ta nấu ăn nó sẽ sáng đỏ lên đây là đầu chờ của sạc bên đây tôi đã nấu sẵn nè thích bên các bạn cắm cục sạc vào thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang ngập pin vào thì khi sạc pin á ta vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường một lần sạc á các bạn xài từ khoảng được 2 đến 3 tháng tuổi họ có pin á thì được 2 năm nên các bạn khỏi lo phải hai bên thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút thì các bạn vẫn vào cục sạc này cắm vào ổ cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ á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 thì cũng có thể liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á, cũng có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video thử bếp nội địa ngục của chúng tôi và các bạn đừng quên đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây sau khi hết một phút nè bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phá ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật đó tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che <clears throat> và cũng che kín những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chuột <clears throat> chống chuột chưa vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hứa hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở những video tiếp theo